chào toàn thể các anh em đang xem video nha rồi video hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em một số loại kính nắp tròng nhìn xuyên bài giúp cho anh em chơi những môn bài như bài liên bài cao hoặc ba cây miền bắc xì dách xì tố đạt hiệu quả cực kỳ cao anh em nhé kính thì rất là nhiều loại như anh em thấy một số mẫu trên đây kính Mỹ kính Nhật kính Pháp kính Đài Loan kính Hàn Quốc kính 3D kính 4D và đặc biệt hôm nay là giới thiệu cho anh em loại kính 5D một loại kính tốt nhất hiện nay Đấy, với giá thành rất là rẻ đảm bảo và cam đoan với anh em một câu 100 trăm như thế này khi anh em đeo vào cộm mắt xuống mắt hoặc là thấy khó chịu ở mắt thì đại lý chúng tôi sẽ tặng luôn cái bộ kính đó cho anh em làm kỷ niệm ok anh em với giá của một số các loại bộ kính như sau thì tầm trung nó dao động ví dụ như là kính Mỹ thì có giá từ dao động từ 1 triệu 8 đến 2 triệu tùy từng thời điểm hàng còn hay là hàng cháy ok đây kính Nhật thì có giá từ dao động từ 2 triệu đến 2 triệu 2 thời điểm nó vẫn thế đấy, đấy. ví dụ như là đây cũng có dòng kính Thái đây là kính Thái anh em nha thì giá của nó tầm khoảng chừng 1 triệu 8 2 triệu cũng dao động từ thời điểm ok nè hoặc là kính hàng kính hàng thì giá nó mắc hơn kính kính hàng thì giá nó theo từng thời điểm ok cho nè đấy thì hôm nay cái loại kính 5D đây là cái loại kính 5D một loại kính rất là đặc biệt về mẫu mã thiết kế của nó anh em có thể thấy nhà sản xuất đóng hộp rất là kỹ cực kỳ chắc chắn luôn đấy, nhìn em thấy nè đeo vô 100 phần trăm là không cỡ mắt này không mỏi mắt anh em nha anh em lưu nha không bao giờ cộm không bao giờ mỏi đấy về cách thức chơi và hình ảnh của nó thì khi nào anh em mua sản phẩm đấy, thì anh em có thể tới trực tiếp bảo lý chúng tôi thì chúng tôi sẽ test thử dòng kính này cho anh em đấy, ok thì anh em lấy không thì thôi đấy về cách thức sử dụng kính thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn về test thử cho anh em qua cái bộ kính Mỹ nha anh em nha đấy, đây là kính Mỹ và chỉ cho em cách sử dụng rồi một bộ sản phẩm của kính thì nó gồm có một cái chai nước rọ một cái chai nước uh, ngâm lên thứ hai là một cái gắt đây nè đây là cái gấp của nó này gấp lên thứ ba là một cái cây đeo len đây đấy và một cái hộp đựng len sau khi sử dụng đấy sử dụng đây là cái hộp mình tẩy rửa anh em hiểu hiểu không đấy rồi cách thức dùng thì như sau đầu tiên á anh em lấy lên ra và anh em đặc biệt lưu ý nha khi lấy lên ra thì anh em dùng những cái vật mềm ví dụ như là cái nhíp đã có sẵn hoặc là cái à, bông gói tai bông gòn anh em không sử dụng vật cứng nha sử dụng vật cứng thì đắt lên thì cái đó chúng tôi không chịu trách nhiệm cho anh em nha thì cái đó thì anh em cố gắng anh em mua bộ mới thôi đắt bộ nào thì anh em à, mua là bộ đó anh em nhé đây anh em dít nó đây như thế này đó, anh em dít nó đây nhá đây nè và anh em để lên cái mu bàn tay như thế này và anh em tách nhẹ ra anh em đẩy cho nó bớt khô nước đi khi nó khô nước á thì len nó sẽ tự động nó nở ra như thế này hình tròn đúng không và nó có hai mặt anh em nha cái mặt đúng của nó thì là cái mặt viền đây là cái mặt viền trong anh em thấy cái mặt viền trong không đây này cái viền trong lớp trắng ngoài này nó bao phủ hết cái mặt tím đó là mặt đúng còn cái mặt sai của nó là cái mặt tím nó sẽ nổi lên trên cái mặt viền ok cho anh em đấy rồi khi anh em nó khô nước thì tự động nó nở ra như thế này anh em nha và anh em để lên cây quấy tay à, quên cái cái cây uh, lấy len trên này đấy thế mà ok cho anh em anh em đứng trước một tấm gương Đấy, gương nhà vệ sinh toilet á nói chung là trước khi anh em đi chơi thì anh em đeo tầm khoảng chừng đeo trước đó tầm khoảng chừng 15 2 phút để cho nó quen với con mắt đi một tay anh em giữ mới dưới một tay anh em giữ mới trên và anh em đưa toàn bộ cái lên vào mắt vậy là xong nha anh em ha Đấy, lưu ý nha đây anh em ờ, có thể thấy đây anh em nhìn cho tôi tôi sẽ đeo thử cho anh em nè đấy, anh em đưa vào đúng không đấy và anh em đưa nó vào đấy anh em đưa vào đấy, như thế này xong và anh em nháy đấy đấy như thế là xong anh em nhé và khi mà anh em đeo hết hai con mắt vào á thì cái hiệu quả của nó và cái tác dụng nó như sau thì sau đó tôi sẽ thử cho anh em qua cái kính thử đó, cho anh em cùng xem anh em nha khi sinh vì sự nghiệp đây đây là cái kính thử thì đây là một cái kính để thử cho anh em qua video thôi còn khi anh em đeo lên vào á thì nó sẽ rõ gấp 10 lần ok anh em đấy đây là kính thử nè mình cùng xem nha này và anh em sẽ nhận diện cái lá bài như sau đây là con sáu nè anh em thấy rõ mà đây là con theo xin lỗi anh em nha bỏ đi và đây là con ác Đấy, anh em cầm cầm bằng đi kính rồi thì khi anh em chia bài ví dụ như thế này thì anh em chia bài thì anh em khéo một tí xuống một tí cho thấy cái bàn này anh em khéo một tí tức là anh em chia rời bài ra một tí anh em không chia cho nó chậm lại nhé ví dụ như bốn cửa thì anh em chia tách nó ra như thế này đấy để cho mình nhìn được mình đón được những cây bài nhìn nha đấy, mình tách ra như thế này là xong đấy về cách quen thì anh em có thể nhìn thấy như đây là có con 6 con hai con quy thì bàn này 8 điểm nè Này anh em nha đây 8 điểm nè Này anh thấy mà tiếp tục nè con 10 con 5 và con ác thì bàn đây 6 điểm nè nhìn rất là dễ anh em nha Đấy. tiếp tục nè như bài thằng đây thì có con 9 con ca và con 4 Đấy, thì bài này 3 điểm nè em thấy mà tiếp tục thì bài này là có con 3 con 8 và con quy thì bài này một điểm nè em thấy không rất dễ nhìn về để chơi thì qua kính thử á, thì cái hình ảnh hơi bị mờ một tí nhưng mà khi em đeo trực tiếp lên vào mắt á thì kem đo có đeo 100% nhìn rõ như ban ngày thử lại cho anh em nha đây bây giờ tôi chia trước rồi tôi, tôi đưa kính cho anh em mình xem nha anh em chia bình thường ví dụ bốn rưỡi năm rưỡi gì tùy đấy ok nè và anh em nhìn một phát là anh em thấy ngay đây rồi em đưa kính vào đi đây ví dụ như bàn đây là bù không bàn đây là 9 điểm nè K19 nè không lệch được nhìn thấy chưa rất là dễ nhìn đấy tiếp tục bàn đây là bù nè 82 quy nè rất là dễ nhìn nhìn vô thấy ngay anh em à đấy rồi tiếp tục đấy nhưng mà đây là 73 và quy nè à, 7 7 battery này bạn này bù này đấy được rồi bạn này là 14 đi bạn này 4 điểm này em thấy không không lệnh cái nào đối với lại những cái môn bài như là bài xì tố anh em nha đấy hoặc là bài xì lát anh em áp dụng cái kính anh em chơi rất là ok thì chúng tôi có một loại bài tức là bài đầu lưng đấy khi anh em kéo ra nhẹ như thế này đó, thì có một cái số ký hiệu như thế này là biết con gì con gì ok anh em còn đây là bài thử nó khác ok chưa đấy thì có một cái mẹo đeo như thế này khi anh em đeo kính vào thì anh em ờ, chịu khó em dây đoạn đầu anh em mua chai nước nhỏ mắt roto ok nè đấy, khi đeo vào anh em nhỏ từ 1 đến 2 giọt và anh em nháy nháy mắt trong vòng 15 phút thì mắt anh em sẽ trở về như bình thường và cách lấy ra thì nói chung rất đơn giản anh em nào chưa biết thì anh em sẽ tìm hiểu kỹ trên youtube anh em lên youtube và anh em nhắn chữ hướng dẫn cách đeo lên là có hết trên đó ok nè đây là chai nước bảo quản thì khi lấy lên ra anh em bỏ vào cái lọ đựng như thế này và anh em xịt một tí nước bảo quản vào Đấy, xịt cái này vào nè để cho làm gì để cho là nó ra hết cái chất nhờn nãy giờ nó dính ở trong cái tiếng mắt nước mắt của anh em ra thế là xong ok anh em rồi thì nãy giờ tôi đã hướng dẫn đó và giới thiệu cho anh em về những cái về cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài giá cả như thế nào và những có những mẫu gì mẫu mẫu, mẫu gì mẫu gì anh em có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0986 51666 nhân viên chúng tôi sẽ tư vấn và kỹ càng hơn ngoài ra còn có một số thiết bị cao cấp hơn ví dụ như là kính nè máy nè đó, như anh em thấy trên kia đặc biệt anh em lưu ý nè anh em mua hàng thì anh em nên lựa chọn đại lý này có số lượng hàng nó nhiều nó phong phú thứ nhất chế độ bảo hành cho anh em đàng hoàng thứ hai giá cả hợp lý kèm theo đó thứ ba hàng hóa chất lượng ok anh em cuối cùng hãy tôi xin kết thúc video hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo